cuối năm 18 thì đơn vị tức là triển khai đào chốt dọc tuyến biên giới. Đầu tiên là Trà Lĩnh. Đấy. Nhưng sau cuối cùng là chúng tôi lại bàn giao cho 677 đi vào Quảng Hòa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại bên sông Bằng Giang và người trò chuyện với chúng ta hôm nay chính là một người mà tôi biết rằng rất nhiều trong số chúng ta, trong đấy có cả tôi nữa, mong đợi. Đó chính là cựu chiến binh Hồ Tuấn. Ờ, vâng, em chào anh. Vâng, chào chị. Dạ, trước hết thì em ờ, xin cảm ơn anh đã đồng ý để chúng ta có được cái buổi trò chuyện hôm nay. Vâng. Và thưa anh, mà. Vâng. Anh có theo dõi cái kênh uyên Win Việt Nam không ạ? À, tôi là một người rất hâm mộ cái cái uyên Việt Nam bởi vì cái uyên Việt Nam xây dựng ra thì ờ, đã nói lên toát lên được cái toàn bộ cái cuộc chiến tranh là 79 cũng như là từ năm 84 ở mặt vận dị xuyên để uh, dù sao cho nữa cũng để cho cái lớp trẻ sau này người ta nắm được về cái cuộc chiến rất là, là ác liệt Đấy. Dạ. mà phía Trung Quốc đã đã gây lên cho phía Việt Nam chúng ta. Được, dạ, em cảm ơn anh. Hỏi anh như vậy là vì em muốn hỏi xem là anh có xem cái video của anh anh Thái Long ở viết à, viết về cái trận tàn lùng trận khao chỉa ừ. và trong đấy thì có một cái nhân vật Hồ Tuấn chính là anh. Vâng. Vâng. Thì khi biết là anh đã xem cái video của Women Việt Nam rồi thì em cũng muốn là câu chuyện anh Hồ Tuấn à câu chuyện mà anh Thái Long kể thì đó vẫn chỉ là câu chuyện của người kể thôi à, là một người trong cuộc thì anh Thái Long anh Thái Long thì kể cái câu chuyện đấy nhưng dù sao thì em và em tin chắc rằng khán giả của Win Win Việt Nam vẫn được muốn vẫn muốn là được nghe anh trực tiếp kể lại câu chuyện của mình ở ờ, những ngày ở trên đèo Khao Chỉa và đặc biệt rất ấn tượng ở trong em là hình ảnh anh khi mà phải rời cái khẩu súng cái thứ vũ khí mà mình đã bao nhiêu ngày đêm đó thì ờ, để rời khỏi cái trận địa và là người cuối cùng rời khỏi trận địa thì cái tâm trạng của em lúc đó em cũng thấy là một phần nào chia sẻ được cái tình cảm cái cảm xúc của anh cái tâm trạng của anh lúc đó nhưng dù sao em vẫn muốn anh là người sẽ chia sẻ lại những cái điều đó với em và với khán giả của Win Win Việt Nam vâng, vâng. vâng kính ờ, thưa độc giả qua chị à, đã nói và cũng trang à, Uyên cũng đã đã từng nói à, thì là anh Thái Long cũng là cái tác giả viết về bản thân tôi trong cái chiến sự chiến tranh năm 79 trong 12 đêm 12 ngày đêm giữ đẹp khâu chìa thì cũng xin nói lại mấy độc giả sự việc nó như sau năm 78 cuối năm 78 thì đơn vị tức là triển khai đào chốt dọc tuyến biên giới đầu tiên là Trà Lĩnh Đấy. nhưng sau cuối cùng là chúng tôi lại bàn giao cho 677 đi vào Quảng Hòa và đóng ở Quảng Hòa và triển khai triển khai chốt ở trong Phục Hòa và đơn vị lúc đó từ 12 ly 7 vì đơn vị tôi là cũng gần 3 năm chuyên về 12 ly 7 nhưng mà đột xuất lại tự nhiên chuyển trạng thái lại nhận 14 đi năm trong cái giai đoạn là rất gấp rút nó vào nhận 14 đến năm vào trong vòng khoảng 3 tháng thôi là nó xảy ra cái chiến sự sự ngày 17 tháng 2 Đấy. thì là khi mà cái chiến sự xảy ra thì ờ, là đơn vị tôi đã nằm ở ở trong phục hỏa Đấy. và đã tự triển khai các chốt dọc biên giới tức là cũng giáp từ tiểu đoàn 1 trở về đến không chỉa là là đơn vị là là có triển khai và đơn vị là có 6 khẩu 14 đi năm Đấy, 6 khẩu 14 đi năm thì ba khẩu là trực tiếp đi vào bảo vệ sở chỉ huy của trung đoàn bộ Đấy, đóng lúc ấy đóng ở bàn chu chứ không phải là bản dạ sau này là rút ra mới là về bản dạ thế còn ba khẩu tôi thì lại được sự phân công của của của, của trung đoàn thôi trực tiếp đi phối thuộc với bộ binh tức là bảo vệ bộ binh và chi viện cho bộ binh Đấy thế cái diễn biến cái, cái cái cái ngày 17 tháng 2 ấy thì trước đấy thì trước đấy thì là bọn tôi là cũng là ăn Tết trước một tháng đấy, ăn trước Tết 79 trước một tháng rồi đấy, là công tác chuẩn bị và tối 16 là đêm 16 là cái đơn vị tức là họp họp gấp tức là là, là nhận định là tình khả năng là địch sẽ tấn công sẽ đánh chúng ta nhưng cái lực lượng lớn như thế thì là là là chưa đoán ra thôi chứ còn khẳng định nó sẽ đánh Đấy, thì là toàn bộ đơn vị vào cấp 1 và hôm 16 cũng là vác phá đạn vì trước không có đạn bao giờ nhưng 16 là phát đạn Đấy, thì anh em phải nói là rất phấn khởi Đấy, vẫn không khởi, phấn khởi không phải mà nó thích đánh nhau thì là đúng sáng hôm là bọn tôi đóng ở bàn tràm Đấy, thì là, là là coi tập thể dục thì là cũng là lúc cái pháo nổ bọn tôi vẫn mặc quần đùi tôi ra vừa ra là sàn nhưng mà nhà sàn cái gia sản để tập trung xuống mặt đất thì, thì là pháo nó nổ thì đơn vị mà lệnh là là, là bắt đầu triển khai chiến đấu triển khai chiến đấu thì là pháo lúc ấy bọn tôi vẫn để ở ngoài quảng hòa chứ không ở trong vùng hòa thì là sớm hôm ý thì cũng vẫn có xe ca có xe ca thì ông, ông chính viên bảo lệnh cho lệnh cho tôi lấy con ngựa của đơn vị tức là phi để chặn đầu xe là báo cho cái xe ca đừng có vào nhưng con ngựa thì nó lại sợ nó cũng không nghe đạn pháo bao giờ nó thấy cái nổ bắt đầu là tôi vừa ra dắt cái mà nó dừng cái mà nó chạy nó chạy mất luôn con ngựa vì nó bị tôi là ngựa để để để để kéo đấy, kéo pháo có mấy con ngựa đấy nhưng mà cuối cùng nó chạy mất hết đấy, thế sau khi mà ngựa nó chạy thì đến đơn vị tôi bắt đầu cũng vừa lúc đó là ô tô của của của của các đơn vị khác nó kéo pháo vào cho tôi bọn tôi nhận pháo là lúc cái tầm khoảng bảy rưỡi bảy rưỡi sáng là bọn tôi đã bắt đầu nhận pháo nhận pháo thì lệnh ba khẩu là đi vào bản chu còn ba khẩu chúng tôi là đi vào sát cốc khâu sát nhà máy đường Đấy, là triển khai thì bọn tôi bắt đầu kéo pháo thì khổ là lại phải kéo pháo qua sông Đấy, qua sông thì lúc nó có cái phà Đấy, có cái phà bọn tôi đưa pháo sang và đưa sang khỏi sông bắt đầu kéo dọc theo bờ sông dùng tay hết kéo vào thì là là là trên đường vào thì là chắc thám báo nó phát hiện được nó đã dã H12 thì bọn tôi kéo pháo vào thì nó dã H12 thì ở đấy là cái cái cái cái cái tả ly ở đường ấy là nó ập xuống còn tôi này đồng chí Phúc đồng chí Trường của Mỹ lấp đấy, lấp đất ấy đấy, cuối cùng là ba anh em mới bắt đầu nhau ra bắt lại kéo pháo chạy tiếp thì đưa lên đồi à, lên đồi thì lúc bắt đầu là địch nó đương đánh nó lung đánh nhà máy đường rất lớn nó chạy nó chạy rất đông vào khu vực nhà máy đường thì bọn tôi cũng vừa nắp pháo xong sau xong thì bắt đầu nó nó đánh ra cốc khâu thì vì chỗ nó quan sát rất dễ ấy địch nó đưa xe tăng với ô tô ra rất nhiều ấy thì là đồng chí thức lính 78 người tuyên quang mà anh tuấn đi bắn đi thì tôi bảo bây giờ bắn mới có một hộp đạn mà bắn là không được đấy, mới mới tiếp được lên một hòm đạn thôi đấy, ba khẩu nhưng mà mỗi khẩu mới được một hòm cái ba khẩu hai khẩu kia nó ở bên cái mỏm đồi bên kia rồi mỏm đồi bên này đấy thế là cuối cùng là không bắn được thế mãi sau nó lên thì nó lên nó qua góc khoa nó ra cái cái làm bó tờ ấy thì là bắt đầu bọn tôi nổ súng đấy nổ súng được uh, khoảng 2 tiếng thì là hết đạn nên bọn tôi im đấy, im thì cuối cùng là đêm hôm mới là 2 giờ đêm thì có liên lạc đấy, liên lạc của trung đoàn hay của của đâu bọn ông biết nhưng lệnh là đề nghị là ba khẩu rút về khâu chỉa thì bọn tôi bắt đầu thu pháo đêm mua lộ tầm 2 giờ hai rưỡi đêm bắt đầu bắt đầu vận chuyển pháo xuống kéo lại kéo dọc sông rồi dốc như thế mà anh em vẫn cứ đưa pháo được xuống và là lại kéo ra kéo ra thì bọn tôi có ra gần đến chỗ chỗ chỗ cái phà thì nó có lô họ vôi đấy bọn tôi vứt hết cả pháo ở đấy. đấy vứt lại chỉ lấy pháo với đạn không thôi vứt lại thì sang thì phà thì lúc cái phà thì nó lại bờ bên kia thế là lệnh của ông ờ, trung đội trưởng là bắt bảo tôi với đồng chí phúc là ờ, bơi qua bơi qua sông lấy phà đấy thế là tôi lại bơi qua sông mà lại dìu cái phà sang này để đưa pháo sang sang thì bọn tôi lại kéo thì địch lúc nó đã đến trong vòng ờ, phục hòa vì cái toán đi sau đã đã đã gặp địch rồi đã gặp địch rồi thì là bọn tôi mới kéo ra đến đấy lên đến nơi thì là đã đi vào cái bãi mìn xe tăng bãi mìn tăng của của của của của, của công binh nó đã gài đầy đường rồi đấy nó phục tức là bộ đội ta lúc ấy phục ngay ở ở chỗ đồ nghĩa trang ấy thì nó phát hiện ra bộ đội mình nó bảo bảo đơn vị nào bảo C16 thế bảo để bọn em xuống chỉ mìn mìn gai nhiều lắm thì nó mìn xuống nó cứ dắt thì mình phải dắt pháo theo chữ chi này đấy thì lên đến đây bắt đầu kéo qua được bãi em, mìn em xin lỗi đi nó ở đây là ai bên mình đấy, <laughs> đấy bộ đội mình ấy à, <laughs> xe công binh ấy dạ. là gài mìn hết rồi bọn tôi tức là được đơn vị bạn tức là đơn vị công binh người ta dẫn qua cái bãi mìn đó ấy, thì là cũng chúng tôi kéo pháo được khoảng gần một cây thì là có hai ô tô lại đi từ trong ra tức là lúc ấy là vì sau mới biết là khi được lệnh của trung đoàn để gỡ mìn gỡ mìn để chở xe thương binh từ trong bản chu ra Ừ. đấy thì bọn tôi mới giữ xe lại rồi bọn tôi ngoắc pháo vào nhờ nó kéo lên chứ không <laughs> kéo lên thì thì là ô tô nó kéo lên trong đoạn tôi được lên lên lên lên đến uh, đỉnh không chỉ là bắt đầu cũng vào vào sáng sáng thì lệnh bắt đầu lại triển khai lên 310 luôn đấy nó điểm cao 310 thì khi mà lên đến 310 củng cố xong toàn bộ trận địa thì đã làm sẵn rồi chỉ việc lên đưa pháo vào là tiếp cận trận địa là xong dạ. Đấy, khi mà xong xong một xong xuôi thì là sáng 19 Đấy, sáng 19 thì cái tôi chúng tôi nghe tôi chúng là mầm mầm mầm Đấy, thì bắt đầu là phát hiện ra tăng bắt đầu nó nó lên đấy nó nhô lên thì cái khẩu của tôi thì khẩu đối diện chính là hướng nó rồi nhưng mà bắn vào đầu là không có tác dụng ừ. đấy bắn vào đầu hướng tác dụng nữa mà tôi không bắn cũng rất gần thôi vì trên bỏm này xuống nó chỉ sượt xuống sườn đồi uh, rất gần thế là phát hiện nó được 8 cái xe nó vào Đấy, 8 xe nó vào thì lúc ấy bắt đầu chạy nó chạy qua dưới trận địa tôi thì là tôi thấy đồng chí tiến người tuy lộc có quá có lời đạn mỏ vịt ở, ở đeo ở cổ Đấy, tôi mới lấy tôi hỏi đưa tao thì tôi xách khẩu AK và cũng là vì tôi chạy xuống để tôi tôi đón cái đoàn xe đấy Đấy, thì trước đây học uh, xe tăng là có thể chúng ta ném vào tháp pháo được thì tôi thấy cái thằng đi đầu nó bắn 12 7 là nó bắn thực tế nó nhưng mà nó nhắm mắt thôi nó cũng bắn bừa thôi chứ nó cũng không phải mở mắt. Thế tôi mới rút ra để tôi ném câu vào cái cái tháp pháo đó. Đấy. Thì là có cái, cái ấy nó cong quá là không ra. Cái xe đầu nó chạy qua xe thứ hai nó đến thì tôi rút được chốt về tôi ném mỏ vịt xuống vì ném từ trên tảng ly xuống đường nó cũng gần nữa mà chưa chục mét đâu đấy vì là nó nổ nhưng mà không không trúng xe nó chảy hẫng xuống thì lại dính mẳng nó văng ba thằng sơn cước nó ngã xuống nó rơi xuống nó nó y sinh nó, nó chết nó bám ở nó bám ở xe nó mặc áo lưới khó nhìn dạ. thế tôi khi mà tôi phát hiện ra à nó chở thám báo vào thì tôi mới xe thứ ba nó phát hiện được nó mới nó bắn 12 ly nhưng mà tôi lăn phát vào cái gốc cây cái mương cái lương người ta chặt một cây sáu sáu tương núi to đấy họ đốt thì tôi KAK lên đấy tôi phẹt và đi xe đấy, hai loạt thì bây tôi mới chạy lên chạy lên chốt thì là cái đoàn xe đấy nó lại đỗ luôn ở trên đỉnh đèo đấy vài nữa chị vào chị tôi chỉ rõ chỗ đấy nó vào nó đỗ rất đoàng hoàng nó đỗ đấy toàn bộ nó xuống cái thằng nó xuống xe đấy xe thì vẫn nổ máy nhưng nó xuống xe thì tôi không biết nó làm gì sao nó đỗ đèo hóa ra là nó đón bố con thằng sào dinh ở đấy nhưng mà lúc ấy là bị ta bắt rồi thì chính bố con giàu Dinh nó mắc điện thoại với đường dây thông tin của trung đoàn mới phát hiện ra là à. là công binh đã gỡ cái mìn tăng ấy rồi nó mới à. nó mới lao vào nhanh như thế chứ còn nếu mà không gỡ mìn thì nó đã dính hết ở bên dưới rồi nó không lên được à. đấy mìn tăng mình gỡ để đưa xe thương binh ra thì nó thằng nó nghe được nó nghe được nó nó báo cho bọn trung quốc nó lao xe vào luôn à. mà lúc chỗ nó, chúng nó đã chúng nó đã chiếm được đâu đấy chưa chiếm nó chọc sâu vào thì bắt đầu tôi mới nhảy sang cái khẩu đội 2 của anh Mẫn là anh Đỗ Xuân Tiền ở sản sở thủ 1 đấy người à, phủ lý và anh Mẫn người yên bái thì tôi bảo Mẫn lắp đạn vào thì là tôi bắn vào lít xe nó theo như là là học trên lý thuyết là bắn vào xích và máy nổ là là đứt thì tôi mới thấy đít xe nó đấy là tôi mới quay nòng pháo vào xong đít chỗ máy nổ nó tôi bắn nhưng mà đồng chí vẫn xạ thủ hai là là là là nắp đạn nên là không vào thế là cũng đúng lúc đấy nó nó chạy Đấy, nó chạy xuống thì độ khoảng 30 phút sau thì là có đồng chí Chiêu. Đấy, cái đơn vị này là có đồng chí Thực, chính ủy viên à, ở Bắc Giang thực tập lên này, trung úy, đồng chí Mẫn. À hôm nay là đồng chí Chiêu, đồng chí Đỗ Xuân Tiền là đi lấy cơm. Thì trên đường đi lấy cơm thì gặp xe tăng nó vào đấy thì ba đồng chí là chạy nhưng đồng chí chiêu cuối cùng lại chạy không kịp thì bị 12 ly 7 ở trên xe nó bắn vào đùi hai phát đấy hai phát thì đồng chí mới không chạy được đồng chí nằm xuống thì Trung Quốc ở trên xe nó mới nhảy ba thằng xuống đấy để nó bắt nó bắt thì đồng chí có quả lưu đạn nó không có súng vì đơn vị pháo thôi chỉ có hai khẩu AK thôi mà tiểu trưởng của trung đội nó nó nó giữ nó không có thì là đồng chí chiêu mới rút lưu đạn ra để tự sát thế thì lại nằm lại dơ lên thì liều đạn nổ thì Trung Quốc chết ông lại cụt tay ông nói, nghe thì nó đúng là hài thật nhưng nó là hoàn toàn sự thật luôn thế khi mà ông ấy choáng ông ngất đi thì nó tưởng ông chết rồi nó xe tăng lại chạy qua thì chạy qua thì sau khoảng 30 phút thì ông lên đơn vị thì lúc ấy Tuấn nhìn thấy ông cứ chỉ còn ngón, ngón tay út này nhưng nó là cái da nó treo thôi đấy chứ còn cụt hết đến đây rồi hụt đến đây còn mỗi cái ngón tay út còn ngón tay út nó ra nó đu đưa này ra thôi chứ mất hết rồi hụt ừ. đến đây rồi nhưng nó còn miếng da thì là ông cũng không băng mà ông lấy cái xanh tu quần này ông ấy treo lên ông lên thì ông bảo báo cáo chính viên là có hai xe tăng nó bị ở dưới kia kìa cũng còn cái nó vẫn nổ máy thế là tuấn lại bảo ông chính viên người à, kỳ anh ông chính viên phó ông người kỳ anh nhận tĩnh bảo chắc nó ra nhiều máu nó nói nào chứ làm gì có thì nhưng mà ông ông chính viên lại lệnh bảo vì tuấn xuống kiểm tra xem thì tôi lại vác AK đấy mấy đồng chí vuông người ông khánh hai thằng đi thì ông kia tay không rồi tôi nhõ khẩu AK tôi xuống xuống cái nơi thì đúng là một cái nó vẫn đứng đầu máy Đấy, hai cái thì nó ở cách một cái thì ở bên tay phải một cái thì ở bên tay trái cái cái này thì nó bị đứt đứt toàn bộ xích bên bên bên trái này bên bên tay trái nó bị sức đứt xích nó xô ra rồi còn lính nó còn bị kẹp dưới xích mà đấy thì là cái xe này nó rẽ xuống cái hủm ấy, tức là nó tránh thế thì khi mà tôi tìm hiểu ra hai cái cái này thì thực tế là cũng không phải ai đánh nó bộ đội ta không đánh đó là điều khẳng định bởi cái đống đạn của trung đoàn tiếp tế đổ đây để vận chuyển lên chốt thì là, là, là xe tăng nó cái thằng đi đầu nó treo vào thì lại trong đó có hòn lựu đạn à. đấy là phát nổ đứt xích lựu đạn nhiều lắm lúc tôi xuống tôi lấy ở cái đống này nhiều lựu đạn lắm tức là nó kẹp vào đấy đứt xích nó mới nổ nó văng ra đường thì cái thằng đi thứ hai nó sợ nó mới tránh nó tránh nó mới dệ xuống nó nghiêng hẳn xuống này ấy nhưng nó vẫn nổ thì là bốn thằng ở trong nó trèo ra thì là bị lính mình nó bắn là chết ở dưới nó văng xuống nằm đè lên nhau ở dưới này thì sau tôi xuống lấy lưng khô của bốn thằng đấy mà ấy thì tôi lúc tôi xuống vẫn nổ máy ầm ầm ấy thế là bắt đầu là vào còn tranh nhau lấy ờ, đồ hộp của nó mà thì tôi cũng lấy được một cái hộp vuông to ấy, vuông to này trắng inox vàng hoàng đẹp tôi bảo chắc đồ ăn thế khư khư bảo cái này của tao thế là nhận nhận dòng xuống lấy mấy cái bao tượng nước khô của nó thế là chúng tôi đi về về chốt báo cáo lại tình chính viên thế thì là ông chí kia bảo tối nay đồng chí tuấn xuống tháo hai khẩu m hai bảy đấy ở xe ấy nhưng mà lúc tôi mấy ông cao xuống thì cũng nó đỏ như hoàn than rồi nó cháy nó, bộ đội ta cho lựu đạn vào để nổ phá à. ấy thì là bộ nó cháy nhưng đỏ rực thỉnh thoảng nó tối vào thì dầu nó phục <laughs> nó lên này sáng trưng lên thế tôi mới bảo là mẹ có khi là phải làm ít lựu đạn mới mấy hồng đạn AK lên đúng không mai mà bộ binh nó lên thì mình không có gì đánh thì mình chết thế là tôi mới anh Vương mấy anh em làm được hơn 100 quả đạn mới vác được một hộp đạn K56 tức là của ta chứ không phải của quả địch đấy cái, cái chỗ là vận chuyển chốt thì của ta thôi thế bọn tôi lên thì vừa đi được một đoạn thì à, lúc ờ, đông nhặt chứ đương nhặt tôi bùng phát lên thì ông vua ông chạy chạy tôi bảo mày có quay lại ông ta bắn chết rồi thế là ông lại quay lại nhặt với mình đấy xong anh em bắt đầu men theo cái đường đi thì là thấy băng băng thì là lên một tí thấy một đồng chí đồng chí tên là vì sao không biết đồng chí phủ công binh chẳng biết ta địch bắn thế tôi mới tôi với đồng chí quân để đấy đi qua qua vượt lên trên ấy rúc núi đấy mà đi tìm đi tìm về đơn vị thì mình ui dồi gần sáng rồi chưa chưa chưa về được thế là tôi bảo thôi tìm cái gốc cây to nào mình vứt mẹ ở chỗ này xong rồi sáng rồi định hướng rồi lên lấy lại thế cùng là vứt ở đấy mò về được đến đơn vị sáng ra nhìn thì nó cũng chỉ cách khoảng chưa đến trăm mét thôi mà <laughs> thế nghĩ là buồn cười thế cũng vì nhờ cái cái cái đống đấy thì là sáng hôm ý sáng hôm 10 10 10 10, 10 19 nó vào thì sáng 20 lệnh của chính viên lệnh của trung đoàn tức là điều ba khẩu xăng điểm cao 310 à 300 thì là cho tôi đi mấy đồng chí cương đi chính sát trước thì lúc ấy tôi xuống tôi xuống đến đường cái thì tôi gặp một đồng chí tức là cũng mặt cũng tái xanh bẩn thiếu lắm chạy ra trên trên vai vác khẩu bài rbk đấy thì là tôi bảo mày đâu tôi quát thế nó dừng lại và đơn vị đánh ở trong cốc khâu mất hết rồi hy sinh nhiều lắm thì là bảo thế máy đâu và chạy thôi và đưa súng đây thì nó đưa tôi khẩu RPK mới toàn bộ bao đồ bao đồ đạn đeo ngực lấy hết xong rồi đưa tôi bốn quả hung thì tôi thì từ, từ bé lúc tập ở ba anh tư tăng cường tôi chỉ một vịt đấy mà thế lưu đạn này lưu đạn gì nó lưu đạn hung ông anh cứ nối vào đỏ này đen nó vằn vằn nối vào là ném được xe tăng đấy thế thế đưa đây bốn quả thế đưa vào thì tôi mới đi một tí một đoạn đấy lên đến uh, giữa đèo thì tôi thấy cái đàn trâu nó chạy ầm ầm ra đấy thì ông đồng chí cương đi trước tôi đi sau thì lại thấy một người một một một, một người đi đằng sau đàn trâu ấy thế đồng chí cương cách gần rất gần đấy đến, đây, đến chỗ đây đến đồng chí hòa mới hỏi đồng chí ở đơn vị nào nói tiếng nghệ an thì nó mới giơ bố tay lên quý biết là trung quốc kia đấy chuyện thì đúng là như hài trong chiến tranh thì nó cũng không thế là nó mới giơ tay lên thì tôi mới giơ khẩu SRBK tôi định bắn nó rồi thế ông cương mà bắt sống thế là nó quỳ xuống nó quỳ xuống mặt đường rồi nó thọc tay vào cặp quần nó ném khẩu súng K54 ra đường đấy thế thế mình bảo sao mày mày mày bố uh, ờ, nói bậy bảo bố tả Việt Nam à mày ơi tả Việt Nam à thế là nó cứ bố bố tả bố tả bố tả thế là mình cho cái băng súng vào lung thế là tôi mới chói chói lúc ấy, vừa lúc đó thì anh đỗ xuân tiền đến thì có khăn khô la tôi lấy cái khăn thì nó nó cũng bị bắn vào đây tôi vén ra đi bị bắn vào đây rồi nó mặc cái áo len đỏ màu vằn ngoài áo tung sơn à, sĩ quan đấy thế là ờ, nó bị thương vào đây thế tôi cũng chói nó gọi là chói thì tôi vén tay ờ, thấy nó đeo cái đồng hồ tôi có lấy cái đồng hồ đấy chủ yếu tôi tìm thuốc lá thôi thế là nó nó đi với cái đàn trâu ấy là nó bắt trâu của mình à không phải bắt trâu đâu nó đi lẫn nó đi vào thôi đi à? lẫn vào trâu nó sợ thì nó cũng chạy nó cũng chạy theo à. mà nó lại thằng ấy nó lại đi quay ngược lại nó quay nó quay về hướng mình tức là nó chứng tỏ là nó cũng nó bỏ chạy không phải nó cũng lạc là nó, nó không định vị được hướng nữa đấy nó quay lại thì nó gặp nó chứ nó lại quay trên này thì là đập bộ đội mình thôi thế dạ. nó đi ngược lại hay nó muốn hàng thì không hiểu nhưng mà đúng coi về ta em nghĩ khi đánh nhau ở đâu ấy nó sợ nó chạy ấy nó bị thương rồi dạ. nó bị thương rồi thì sau là tôi mới lấy cái đồng hồ cho đồng chí à, đồng chí trương công dụng người ở duy tiên hàm ninh đấy tôi chỉ lấy thuốc lá thôi thì là nó móc túi nó là có một cái tấm ảnh nó có hai đứa con gái với vợ nó thì trông nó hiền lành đấy thế tôi mới trói bằng cái thằng la tôi giao cho ông đỗ xuân tiền Thế ông Tiền ờ, lệnh của Trung đoàn là ờ, bắt được uh, tù binh nó là thằng đầu tiên. Đấy, lệnh Trung đoàn là phải đưa thằng được về thì lúc bắt đầu pháo H12 nó bắn ác lắm. Thì khi mà ông Tiền ông về ông kể mà đến khổ mẹ tà ra không rong nó xong cứ phải dập chân này nó mới chạy ra ừ. hiệu <laughs> ra hiệu là dậm chân này là nó chạy đấy vì pháo nó bắn mà Đà. Vâng. thì là cứ dậm chân là nó chạy nó chạy trước mình chạy sau rồi mà ca chạy sau thế về lao trung đoàn thì nó khai nó là đại đội trưởng đại đội pháo tân cương à. đấy thì là ờ, thông báo lại như thế nó khai cũng chuẩn đấy đấy sau khi mà bắt nó xong thì bọn tôi mới lên trinh sát đưa pháo lên đồi 300 300 thì thực tế cái đồi 300 thì khi mà lên mình mới, mới thấy nó là, là không có một cái hầm màu nào chính đơn vị này thi công đấy nó chỉ có ba cái hố bắn đưa vào pháo này thôi đấy đây một hố đây một cái quả đồi tròn này thì đây một hố đây một hố và đây một hố hố bắn chẳng có hào chẳng có hầm gì cả Thế khi mà lên tiếp cận chân địa thì phải nói là cũng ờ, thần chết nó bảo thôi thì tự khắc đào thôi khắc đào cuối cùng cứ nối vào nhau mấy ngày liên tục tay chân là bẩn hết khắc nối vào thì cái khẩu của tôi thì khẩu chính diện phân công chính diện một hướng chính còn hai khẩu hai bên đấy, hai bên sườn này đấy con hầm chỉ huy nó ở bên ờ, dưới này thì đào giao thông hào gọi là sát nhau còn hầm thì là anh em đào cái bên tôi có cái ngách gọi là ngách nó còn chưa sâu bằng cái cái tủ này đâu đấy thế lấy cây sắn bắt đầu đặt lên xong lấy lá phủ lên xong bắt đầu đậy lắp đất lên thôi <laughs> đấy hầm cây sắn mà thì đúng rồi như đấy hầm bằng cây sắn nhưng được cái là giao thông hào là được nối đầu tiên nó đến đây dần dần, lúc đánh nhau là lên đến đây đến bụng thôi chứ vẫn phải không khom xuống bắn mới được thì là triển khai trận địa xong rồi đào suốt mấy ngày thì là lệnh gọi là từ hôm 22 21 22 là bắt đầu bắn chi viện cho bộ binh mình rất nhiều bởi bắn 12 4 vào đồi nghĩa trang đồi không tên là lệnh trung đoàn bọn tôi bắn bắn vào đấy để chi viện cho bộ binh tương đối nhiều thế có hôm mà mất bỏng hai bốn thì là là lệnh có ông, ông lệnh được mày bắn được chưa được 15 phút không mà chuyển làn bắn trên đầu bộ binh 2 mét mà biết thế nào mà 2 mét tôi phát hiện ra cối nó ở đồ không tên này tôi dã vào đồ không tên đấy vì nói trong cái cái cái, cái ác liệt nhất mà khi cái trận trận trận 26 mà khi nó đánh bật tiểu đoàn tiểu đoàn 3 Đấy. tiểu đoàn 3 của đồng chí chí chí chí khắc chí tuân ấy là tiểu đoàn 3 là nó đánh bật sáng sớm 26 là khoảng năm rưỡi nó đã chiếm được rồi bắt đầu nó mi tưởng nó chiếm được nó mới lên cái mỏm cách tôi chỉ trên 100 mét thôi nó tập trung hết ở đây đông nó cắm cờ ba cái cờ rồi là thông tin rồi chỉ huy rồi lính nó hò reo ở trên cái ngay mỏm mình thì lệnh của ông chính trị viên là chưa được bắn cứ để cho lên đông đã nó vẫn chưa phát hiện ra mình đấy đồng lắm nó chỉ cách cái lương sắn nó không nhìn thấy pháo mình để thấp mà nòng để thấp âm bắn âm 25 mà dương dương 97 thì là nó tập trung đông lắm thì ông cứ đợi cho lên thì ông nó lên tương đối lông thì bắt đầu ông ông ông chính viên người nghệ tĩnh thì ông hồ bắn thì là ba khẩu nhất loạt thì khẩu tôi là nện vào cái đỉnh này còn hai khẩu là bắn bên sườn hai khẩu bên sườn này đấy khẩu tôi lục môn bắn gọi là ba cái cờ nó dụng hết chết gọi là cái đám gọi là chết liều chỉ biết 14 đi năm thì đạn nó đầu nó to bắn một phát thì nó xuyên thì vài thằng ấy cúi rồi nó nhào nhào cái trận như là đánh cũng ác liệt chưa bắt đầu nó tổ chức xong cái trận ấy nó mới tạt xuống cái đồi đấy ngày hôm mà nó nó nó tổ chức liên tục đấy một lúc nó lại tấn công lại nhưng mà cũng bị đánh bật hết đấy, cái ngày hôm ấy là hôm 26 là lúc trung đội đều có 36 người thì sau lúc kiểm tra lại tất hy sinh thì ít thôi nhưng bị thương hy sinh hôm là có đồng chí đồng chí mẫn xạ thủ 2 đồng chí dụng là vượt hào ra đánh ừ, cho đồng hồ ấy, là ông cũng chết dụng rồi mẫn này đồng chí thi chính trị viên hy sinh và đấy hôm là có ba người thôi còn đồng bị thương thôi đấy là còn có điểm danh lại còn có 9 người đấy chín người thì bắt đầu đến sáng đánh dòng dã suốt hay sáu đến chiều đấy đến chiều xong lại đến 27 đấy sáng 27 nó đã tổ chức tấn công rồi lại gọi chín người cứ thi nhau đánh rồi đấy, đánh liên tục nó cũng không làm gì được nó không lên được đấy, coi ngày 27 cũng đến chiều mới tàn mà nó tổ chức tấn công lên liên tục đấy cả ba hướng cả chính giữa cả hai bên sườn cũng không lên được mà cái khẩu hai cái khẩu quả khẩu đội 2 với khẩu đội 3 thì là đến ờ, một khẩu 8 giờ một khẩu 9 giờ đã bị là DKZ nó duyệt rồi ngày 26 ấy là đã bị bị tiêu diệt rồi chỉ còn đúng khẩu của tôi thôi đấy khẩu tôi mà nó bắn rất vọt đầu nhiều nó bắn qua cái đầu tôi rất nhiều nó bắn H12 và nó nó nó bắn nào nó hụt nào nó không không trúng nó được vọt qua đầu đấy nhưng mà tôi lúc nào hai khẩu kia thì nằm bắn như khẩu tôi tôi ngồi trên mâm tôi bắn chứ không ngồi tôi không phải nằm kéo cò mà tôi dùng cò chân tôi đạp thôi đấy thì có cái hôm mà sáng xong đến hôm mấy 26 là không được ăn rồi cả đêm cũng không được ăn nước cũng không có có, có hai cái thùng cái can ờ, dân quân người ta vác lên ấy thì là một một cái can nó thủng nó bị mảnh nó thủng một, một can thì tôi đổ vào pháo cái hôm 26 bắn nói nói cho cho, cho chị biết tức là nó đỏ như hòn than cái đồng pháo của tôi ấy. nó đỏ mức độ thế mà tức là tôi bắn chỉ được một lúc tôi lại hô thân ơi mày lên cào con tút thằng thân nó lên ông thân ông lên ông cào nhưng mà nóng thế bảo mày lấy sẻng mày cào thế là ông lại lấy sẻng ông hót thế tôi là cắt tút nó nhiều nó không quay được pháo nữa cơ mà bắn đến mức mức đội thì là cái hôm nay chiều 26 là nó đỏ rực lòng tự nhiên tôi thấy văng một phát này cái loa che lửa đằng đầu và cái bít tông đẩy về nó nó văng ra cách độ khoảng 15 mét này nó văng đi mất đấy thì địch nó ở đằng trước thì cũng không dám ra lấy thì là tôi báo cáo trung đội trưởng và trung đội trưởng mất mất mất loa che lửa mới piston đẩy về rồi thì nó báo lên trung đoàn quân khí trung đoàn thì là lúc ấy bắn phát một may lúc nó cũng tấn công ít lại lại cứ bắn như can bốn ấy bắn một viên đạp một viên thì lại phải kéo cỏ ấy, kéo đạn lên mới bắn được cứ phát một thôi không bắn được liên thanh nữa mà tốc độ của nó cũng 600 đến 750 phát phút cơ mà ấy cũng cùng là chỉ bắn được phát một thôi thì đêm hôm mai 6 thì quân khí nó mới à trong cái lúc mà nó không lên thì tôi có mò sang cái khẩu đội của đồng chí tiền thì tôi vừa vừa mò ra cái hào đấy thì tôi thấy một đồng chí nào bị bắn phát cổ bong bóng nó cứ thở dựa hào phọt ra và đúng vào chỗ cổ này. đấy tôi mới vừa thò tay tôi lấy cái lấy cái định tháo cái loa che lửa ở khẩu kia vì nó chỉ bị ở mâm thôi cái loa nó không bị thế là nó bắn ngay nó phục sẵn rồi ai chạy qua đấy là nó bắn thế là tôi vừa phát hiện ra cái tôi mới thụp xuống cái là tôi mới lấy cái xanh tiêu quần tôi kéo tôi quăng qua qua năm pháo ấy tôi mới kéo xuống nhưng không kéo được đấy, thế là anh ấy đêm hôm mới là là, là quân khí nó vác cái khẩu ấy lên à, phát cái hộ lòng lên thay mà tháo nó không ra vì sao phải lấy cúc chim mà đập đến nỗi gãy gãy cả cái này gãy cả cái <laughs> kéo này bắt đầu nó mới ra ra thay là hộ hộ lòng mới thì mới xảy ra tiếp tục đến ngày 27 27 nó cũng tổ chức tấn công nhưng cũng nó cũng thất bại Đấy, thất bại bắn ở khu rồi chính tay tôi là tôi tôi tôi tôi, tôi bắn chết ba hai thằng hai thằng nó đeo hai khẩu súng phun lửa đằng sau mà tôi bắn vào bình nó nổ mà ôi rồi ôi nó ở chỗ rừng vào ấy nó nổ tung lên bình bình bình bình hai thằng đeo súng phun lửa đấy còn uh, lúc mà nó nó ít ý lúc nó ít nó không tấn công lên ấy thì là nó chạy nó vào sâu quá nó chạy nó chạy ngược lại tôi lấy ak tôi bắn tôi bắn cái này có thằng nó, sách của khẩu bên bút nó chạy mà nó đeo nó còn sách nó đeo trên này đúng 7 quả nữa thì tôi ngầm bằng người nó thôi nhưng mà tôi bắn nào lại vào đầu nó chứ nị thì làm bắt đầu vì sau tôi lấy được cái khẩu đấy thế thì hết ngày 17 đấy à, trước đấy lại còn một thằng nữa chứ hôm hàng ngày 27 chứ <laughs> vâng không trước hôm 26 thì tôi lại có cái thằng thám báo thằng thám báo nó lên thì nó cách lúc ấy tôi đứng ở bên cái khẩu rbk là tôi đón ở cái cua này để ô tô nó lên là tôi bắn được lái xe cơ cái khẩu mà tôi lấy được thì tôi giao cho hải người cam đường đấy thì là tôi đừng cầm gửi đâu bảo mẹ chỗ này đón ô tô tốt đấy cứ bắn lái xe nào thế đéo nào nó cũng rơi vực đấy. thì là <laughs> thì là bảo là cái thì là anh thân anh ấy bảo là tuấn mùi thuốc lá như mùi thuốc lá trung quốc ấy thế là tôi mới ngoảnh lại cái thì ôi giời ông thì ông mò lên gần khẩu pháo tôi cách khoảng 4 mét thôi ông ấy oai lắm vẫn hút thuốc thì tôi mới giơ tôi mới hô nó giơ tay lên thì nó mới nó còn mổ thuốc bằng này cũng mới hút rồi nó mới đưa vào mồm nó mới giơ thế này thôi nó không giơ cao đấy nó không giơ cao thế chính nghị viên bảo tuấn ra bắt thế mình mới giơ rpk bắn luôn bắn thì bằng từ đây giờ bỏ rpk cầm khẩu ak lúc ấy sẵn ak rồi cả lại liên có rồi bộ binh nó mang lên mà thì là đến vòng thế vẫn thấy địch mở mắt vẫn cái thằng này nó vẫn mở mắt mà hay nó giả vờ cho phát võ bằng bỏ mẹ thế tôi lại găm cho nó hai loạt luôn thế là tôi mới lấy cái ờ, vén quần nó lên thì lại có súng ngắn đấy chưa, chưa bắn bên nào hộp mà bao nó mới cứng trong này nó bốn cái đạn chảy ở trong bụng này là nó dắt bốn cái đạn chảy dây đã lòng thòng ra rồi rồi uh, bút này rồi là sơ đồ bản đồ nó đã vẽ hết những cái, à. cái mỏm của mình rồi nhé đấy cái thằng đấy ờ, nó có một cái kìm cái kìm cắt dây điện hay sao mình cắt móng tay nó còn được cơ mà đấy lấy được cái thằng đấy thì thằng ấy nó đụng nó sắt thì khi mà tôi lúc tôi lao, lao ra là cái đội ông hạnh phin ấy là ông sinh nó, nó bắn cho mình ak nhưng mình ở 16 đấy nó tưởng địch nó cũng trông thấy thằng đấy đấy nó vào lọt vào giữa hai hai đơn vị đấy thế là bắt đầu mình mới ra bắt đầu một lúc chạy vào giao thông hào xong một lúc thì ui rồi ôi cối nó dã vào nó chính xác lắm cối nó cứ dọc mép hào nó dã mình thì là lúc nó bụi mù thì mình biết là cối mới thế nào bộ hình nó không lên mình ba anh em chạy vào cái ngách kia mà bé đó tôi ngồi ngoài tôi còn cái cái tôi cứ che này mặt thì tôi lấy cái cái cái cái màn tôi buộc kín chỉ để hai mắt thôi thôi mà trông đen nhảm ra đấy thì là chạy vào đấy thì mình thấy anh em nó rên nhỏ lính mình bị thương rồi chạy ra đi thì là anh sạch mấy anh anh sạch mấy anh anh anh anh, anh, anh anh Giang chạy thằng nách này thì sáu đồng chí mình là nằm dọc hàng rồi trong đó có ông chính trị viên mình bị vỡ bụng này bị cối 60 tôi chạy sang bên phía bên qua khẩu pháo tôi xuống thì là đồng chí Hải người ờ, Hải Dương lúc là cán bộ trung đội trưởng là bị thương mà khu này rồi thế bà Tuấn mới băng cho anh gái thế là băng xong là ông ấy rút đấy, ông ấy rút luôn đấy, còn về sau đấy đấy là hôm 26 thế sáng 27 như trình bày lại tiếp tục đánh tiếp đánh suốt nhưng mà hôm lại không chết ai bên mình không chết ai mà cũng không bị thương mà cũng địch cũng không lên được úi rồi lựu đạn là cứ khoét vào từ vào hào này chị ạ cái, cái giao thông hào này cứ khoét ô nó xếp lựu đạn để để dây sẵn đấy đếm sẵn cứ dọc hào cứ rồi nhiều lắm mình cứ thế là cứ rút cái là dây nó đẹp luôn mà rút là không mình không phải giật nữa mình không phải giật mà lựu đạn không phải ấy nữa cứ khoét từng ô ô này này dạ. đấy để sẵn ở đấy cứ bày sẵn rồi đấy cứ một đoạn có một đoạn có cơ động trên hào là mình rất nhiều lựu đạn mình phải làm sẵn thế mới, mới chơi được kịp nó chứ còn lấy từ ấy ra mà ném từ bao đồ lên em có mà không kịp đấy không bị si tình không bị thương ai thế đến ngày 28 28 thì mờ sáng là khi pháo bắt đầu nó tấp cập nó ngã vào một cái là khi nó thôi giường pháo là tôi bảo ra ngay thì lúc tôi ngồi trên mâm sẵn rồi Đấy, ngồi mâm sẵn mà hôm 27 27 đêm hôm ấy, tôi nói về 27 nó rất quãng mà 27 là tôi đói quá tôi phải mò xuống tận dưới gần chân đèo ấy. Đấy, gần chân đèo mà tôi lấy những có hai lồ cơm ở đấy nó nhớt nhèo nhèo ra à. thế tôi mang lên đơn vị cái thì bẻ ra có cá mắm cái thì có miếng thịt lợn ba chỉ đấy ăn mê uống nước ngồi tâm sự nhau mỗi anh viết mấy chữ rồi là bảo nếu mà tao chết thì mày mang về nhà tao cứ truyền nhau như thế đấy đã xác định là chết chứ không phải là sống đâu xác định chết thì cứ dặn là hải nếu mà tao chết mày cầm về thế hải để bảo thân thân để bảo hưng ấy đấy thì là, là, là dặn nhau trước rồi viết nhau mỗi dòng chữ là là là là, là, là nếu mà tao chết thì là mày mang về gia đình cho tao như thế đấy, dặn nhau xác định anh em xác định là chiến đấu đến cùng đấy không rời trận địa đến ngày sáng 28 đấy, sáng 28 thì là khi mà nó nó nó nó pháo kích vào ấy thì là bọn tôi né được gọi là né thôi chứ còn hầm chẳng có tác dụng gì <coughs> chẳng có tác dụng gì cả gọi là tối tối nó, nó an tâm thôi chứ chẳng có tác dụng gì thế là khi mà nó chuyển làn một cái là bọn tôi ra thì lúc tôi ngầm bông pháo thì nó đã lên gần đến nơi rồi tức là tôi phát hiện được cái thằng đi đầu nó cầm cờ và thằng thứ hai vác đầy z trên vai cách tôi chỉ chưa đến 3 mét sương mù này ra Tôi thấy một loạt nó lên ờ, lúc mình đã ngồi trên mâm pháo gọi là xẹp bọn nó là cái bọn nó chết hết. Vì sau khi mà tôi bắn 14 đến 5 phát hiện nó đông, nó chui ở trong cái búi lau rất nhiều. Đông rồi sau nó nó chết nhiều quá nó cũng sợ nó ra hàng. Ở ờ, nó lấy cái áo trắng và áo mê ô ấy nó cắm vào cây sắn mà nó vẫy này đông mà cũng toán một ra nhưng mà ừ, mình bắn chết không lấy làm được mất hết ngoài này thì là cũng diệt sạch Đấy, ờ, không không đấy mình quá ít người quá ít rồi lấy đâu mà bắt quản bắt nó quản nào được nó mình không có ăn đói thế là cuối cùng là, là, là tiêu diệt diệt sạch thì lúc ấy nó cũng đỡ lên thì tôi thấy nó có hai khẩu đại liên nó để ở bên cái sườn bên là gần cái bụi bên này thì tôi mới khẩu tôi nó hơi chách xuống không được thì tôi lấy khẩu B41 vì trước năm 75 tăng cường của tôi chuyên học B41 thôi để tăng cường ở chiến trường miền Nam đấy thì tôi mới lấy khẩu bên mốt phát rồi tôi mới bắn thì tôi không để ý là anh anh hưng với anh sạch ở đằng sau đấy tôi mới lên tôi làm bùng bùng phát thì hai ông cũng hất xuống hào đến bây giờ nó còn di tích cứ gặp nhau là cười nhưng bảo mày tí làm tao lòi cả mắt tôi nhìn hai thằng có mặt đen sạm dâu chứ có xuống xe không nghĩ lại mà buồn cười đấy bây giờ cứ gặp nhau nó bảo bây giờ mắt tao cũng bị ảnh hưởng do mày đấy đấy nên là làm phát 11 tức là hai cái khẩu đại liên bị tiêu diệt mà chính cái khẩu 12 7 nó đặt ở cái cái cái cái, cái hầm anh anh Tuân tiểu đoàn ấy là bị khẩu đồng chí Tiền bắn tung ở lên ấy. Nó đặt trên nắp hầm của tiểu đoàn cũng bị khẩu 14 đi năm mình diệt ngay. Ở ờ, đến ngày 28 nên tôi đánh thì cuối cùng là mãi về sau tôi đánh thì đánh rong rã suốt từ sáng mà đến tầm 2 giờ chiều. Ơ quay ra quay vào có chỗ đúng của mình thôi. Thế trước khi tôi cũng biết là hết đạn rồi đấy khẩu 14 thì tôi đã hết đạn rồi dồn hết hai khẩu kia sang mình cũng bị hết đạn mà sáu người nạp đạn cho tôi cuối cùng vì sau là không còn ai nạp đạn nữa thì là hết đạn hết đạn thì tôi mới để ba quả lưu đạn ở dưới cái cái cái ờ, mâm pháo ấy ừ, nó chỉ kéo cái tầm này lên là nổ thôi đấy nó chỉ kéo lên là nó tức thì mà vâng. đấy cuối cùng là tôi mới gài sẵn rồi tôi gắn sẵn tôi mới đúng là cha mẹ tôi dùng dùng dùng AK mẹ ờ, RBD mới đại liên lúc đấy cũng có khẩu đại liên ở trên PKMS là đến mới đấy bộ binh nó lên nên nó hy sinh ở trên nó để lại những tương đối nhiều vũ khí thì mà tôi dùng vũ khí tôi diệt đấy tôi bắn nó thì là tôi cũng ném lựu đạn vào cái cái cái pháo ấy. tôi tung lựu đạn vào cái pháo cho nó nổ thì nó quỳnh phát thì khẩu pháo hết ngược lên coi khẩu là bị thôi phá đấy. mà cuối cùng là chạy xuống là cũng, một mình thì khi mà tiếp xúc mấy, mấy, mấy cán bộ trung đoàn ấy bảo lúc ấy, tưởng mất mất 300 từ sáng rồi thằng nào là thằng đánh cuối cùng thì ông Trung đoàn trưởng hỏi và thế bây giờ có mình là ngô tuấn ở trên đấy thôi thì, thì tăng cường cho một trung đội lên để giải vây cho nó đấy bên bên thông tin nó thông báo cho ông cơ công nó bảo đấy đấy đồng chí trình ý, mới kể lại với ông tuấn là người đại trưởng thông tin mới kể lại là tình như thế là ông kính cử lên để cứu mày xuống đấy nhưng mày cũng ra được thì tôi mới chạy ra thì nó nhảy vào hào hết rồi nó nhảy toàn bộ hào tôi mới rút sang bên đường bên này lúc tôi tay không tôi bị thương rồi tôi choáng hết rồi thì tôi, tôi, tôi chạy ra ngoài để thấy đại liên mình lại chéo xuống mình không biết đéo lại sao vẫn còn lính mình này hóa ra cái ông đại ông đại bởi sao biết tên ông này trước ở lính xe này sau chuyển sang đơn vị vận tải thì nó nó lên nó vác thương binh nào nó lại không có ai thì bắt đầu ông vớ là khỏi đại liên thì là ông phẹt phẹt thì mình lúc chạy qua nó bảo tôi rút thôi nó vào đông lắm rồi thì tôi cũng hoành lại nó bắn nó cũng rụng xuống giao thông hào nhiều đấy bọn người nó lao xuống nó chết nó lăn xuống hào thì, ông đại đấy ông đại đấy vì sao bây giờ vì sao không biết chết hay sống nữa đấy à em lại đang tưởng anh đại đấy không sao, không phải ông đại này ông đại à. đánh bên kia ông đại này người yên bái ông ấy là anh ấy tên là gì đại anh mình có thể tìm ở trên này được mà không nhớ tên là họ nhưng mà tên là đại dạ. lính vận tải trước ở xe này đấy là ông ấy vì sao ông ấy sao không biết con sống hay không ngay cái ông thường thế thôi thế là ừ. anh đi ra cùng với anh đại ô chạy chạy cùng dạ. đấy ông nó chạy hướng nào hay không mình không tôi cũng không biết nhưng mà tôi chỉ lúc bị thương tôi chỉ phi xuống rồi. dạ. phi xuống thì lúc thì trên 300 chỉ có một mình thôi thì xuống một đoạn thì gặp anh em đấy cũng xê mình đấy xê mình thì có một tiểu đoàn bộ binh mình nó ở dưới nó tăng cường lên nhưng mà nó không lên nó lên chưa chắc nó mất 300 đâu đấy không nguồn đạn thực tế là không còn đạn xuống gặp bộ binh mình nhiều lắm rồi dưới ta không hào ấy thế chính là hạnh phin nó bảo là ba trăm nào ba trăm mất rồi thế bắt đầu lính bộ binh mình nó cũng không lên nữa không tái chiếm nữa đấy. Chùa đấy hôm cả C6 xe anh xe của anh, anh anh Sơn ấy cũng vào tăng cường thì lấy lại nhưng không, không lên được lên lên đấy thì cũng, nguy hiểm hứng đạn hứng đạn nó không vâng. có giao thông nào anh cho em hỏi sau khi rời khâu chỉa là ngày 28 thì sau đấy anh còn tham gia những trận đánh nào không soi tám thì lúc mà rút xuống thì tôi ra chạm phẫu luôn à. chạm phẫu thì đêm xuống bắt đầu là vào đêm 28 lúc tầm 2 giờ sáng là ở trạm xá Hoàng Hải là chở khoảng 30 thương binh đi cái xe J57 ngồi thùng thằng này gãy chân thằng này đưa ra ngoài Quảng Hòa thì đến Quảng Hòa là sáng 29 rồi đấy sáng 29 rồi không có 29 đâu anh đấy là ở ờ, đây đấy đấy đấy, đấy mùa tháng 3 ấy thì là hôm sau là vừa xuống đấy sáng cái là phát cho tiêm điếc xong băng bó cho là cho một cái vỏ chăn dạ. một cái lồng thế là lại lên xe chạy đi vào đường Hạ Lang ấy ở đơn vị nó di cư nhiều nhiều chỗ lắm chúng mình ấy dạ. thì là bảo địch vào đến đến đấy thì lại bảo nó đến Quảng Hoa rồi xong lại đến Độc Lập rồi lại chạy tiếp gọi là chạy có y tá chứ đâu cứ thương binh là cứ tản lên núi này nhưng mà thì dân nó cho mỗi người hai cân ờ, gạo khô gạo người ta rang lên ấy hai cân đút vào cái túi lông đấy là thương binh các mò lên núi mỗi thằng một ngách trốn ở trên ấy thế là mình bảo ôi tình hình này có khi mình không bị chân không bị nặng lắm có khi mò về đơn vị đánh nhau rồi vì nghe tiếng pháo hồi khâu chĩa vẫn có ừ. nhưng hóa ra đơn vị nó rút đi canh tân rồi ừ. mình cũng không nắm được thế là cùng mấy anh thích chính trị viên người ở hải phòng mấy anh ờ, anh giang ấy anh giang là Ủa tao bị thương rồi nhưng có phải, phải đâu Ông ấy nhặt được khẩu bên B, B, B40 nó không, chỉ còn cái cò không thôi Nó không có ốp gì Ông ấy bắn 7 quả Thì sau nó lợt hết Đỏ ối nó lợt hết cái da này ra Đấy bỏng. nó bị bỏng dạ. Đấy cũng bảo tao bị thương bảo vậy thương đéo mày bắn nóng quá Nó nó mới, mới thế thôi Thế là cũng băng băng hết tay này xong cũng đi theo mình vào trong đấy Thế bảo là thôi đi về đơn vị rồi Thế là mới bảo chứ bây giờ thế này tốt nhất này Bắt bọn dân quân lấy khẩu can 4 đi cho nên yên tâm thế là bắt đầu túng đưa ông dân quân lột được khẩu can bốn mấy hai khẩu đạn thế là bắt đầu mò mò ra thì gặp nó rút nó rút đồng là quá Đấy, địch nó rút nó cũng rút về lối hạ lan nhiều mà thế cũng là ra cái này nó vừa nổ mìn cầu vẫn còn còn bụi mù ra mà thế là vì sau lại ra gặp anh mỹ anh ấy đi tìm thương binh mà nó vẫn ở trong ấy bọn tôi mò ra thì mò về đơn vị thôi chứ ở trong này nằm thế này cũng chết Đấy. về đánh nhau chết cho ừ về để mò về bị nhưng cũng là nó rút canh tân mình không được rút dạ. sau khi về đấy thì là như thế thì là uh, bị thương về thì trung đoàn bảo đi báo cáo thành tích cùng anh cương thì là có vẫn có giấy chứng nhận diệt 120 tên mà bắt sống hai tù binh thế làm sao mình biết được là diệt bao nhiêu tên diệt thế này là do đơn vị với trung đoàn thôi họ xác xác định như mấy tỉnh đội đấy người ta vào tận nơi người ta xác định chứ không phải là là mình khai cái này mình không nhận đâu Dạ. Đấy, họ làm báo cáo trong là có diệt bao nhiêu là toàn bộ là do đơn vị mới do trung đoàn. Dạ. Đấy họ xác minh họ cho chứ không phải ông Tuấn nhận ông giết bằng này có khi không được bằng thế có khi nhiều hơn. Dạ. Đấy, họ chia thế nào chẳng rõ. Trong câu chuyện của anh thì có cái đoạn mà anh bắn xe tăng ấy thì ờ, anh nói là nếu mà bắn vào đầu thì nó không tác dụng. Thì là cái kiến thức ấy là do học hay là như nào? Do học đấy. À, do học đấy được phổ biến mười mấy năm nó chỉ có tác dụng bắn đứt xích hoặc là bắn vào đằng sau mới nổ chứ đằng trước thì không bắn được. Vâng. <coughs> do học thôi ừ, anh bắn như vậy là em nghe như từ cái ngày 18 19 là lên khâu chỉa vâng mà cho đến tận ngày 28 <coughs> tóm lại là 12 ngày đêm vâng thì ờ, bắn rất là kinh đạn ở đâu anh đạn ờ, mình tiếp lên mà dân quân à, tức là đấy là phải ừ. nói là cũng nói với chị nên còn nếu mà không có dân quân không có bà con thanh niên thì không thể không nhất định không đánh được yeah. Dạ. bởi vì toàn bộ cái cái khâu vận tải đạn dược mới cơm nước là độc dân quân mới eh, bà con làng bản yeah. Dạ. gạo có, có phải trung đoàn đâu gạo dân khác nấu yeah. Dạ. đấy thì tiếc dân khác mổ lợn cho yeah. không có cái lực lượng địa, tại chỗ là cũng cũng chết dở đấy vâng, như vậy, mình không đánh được như vậy là em tưởng tượng là ra như này những cái ngày đầu thì tuy ác liệt nhưng mà dân và bộ đội là vẫn còn liên lạc được vẫn liên lạc chứ vẫn đưa được gạo được đạm lên vẫn vẫn đưa đến cái ngày thứ 27 ấy thì nó quá tức là nó nó nó quá khắc khắc liệt à, nó quá ác liệt và có thể là dân không thể vào được nữa cho nên họ mang gạo ừ. để mang cơm đến cho các anh vâng. nhưng không mang được lên pháo nó dã vâng. nhiều quá họ vứt ở dưới rồi họ để ở dưới chân đồi vâng vâng các chính anh xác tự xuống lấy vâng vâng còn gạo à, còn đạn thì không thể mang được lên nữa khả năng hết rồi hoặc là hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi chắc chắn là hết rồi chứ bắn không nhiều phải như thế bắn nhiều cũng không không không không, không xuể đến ngày uh, H12 của mình mới DKB mình bắn đến ngày 21 đã hết đạn rồi dạ. lấy đâu ra đạn dạ. ở ngoài thị xã thì mất rồi nó không tiếp tế được dạ. mà còn trung đoàn có kho dự trữ thế nào thì đánh hết rồi cái câu Sạch. chuyện của anh cái những ngày cuối cùng ấy thì vẫn còn lại là còn lại tám chín người còn mấy người anh còn 9 người Còn 9 người Anh có nhớ tên từng người không? Có chứ Bây giờ họ còn sống cả không? Còn sống chứ Thế ạ à? Vâng em À 9 người sao? Sau hy sinh mất Chạy xuống thì hy sinh mất một anh lúc là chuẩn úy anh Cường Dạ Đấy, Như vậy đặng. là còn lại 8 người 8 tính người. cả anh Vâng Vâng Thì em cũng muốn hỏi là có thể gọi là chín anh em vâng không phải cắt máu ăn thề vâng vâng nhưng mà cũng là lời thề khói lửa đúng rồi vậy sao họ lại đi hết để còn có một mình anh thôi không phải tức là cái đấy chuyện họ nói là khả ờ. năng là đưa thương binh đấy ai bị thương mà đưa thương binh hay à, đưa liệt sĩ dạ. đấy vì ờ, vận tải nó không lên được thì chính ờ, đơn vị phải lại phải dùng mình người mình đưa ừ. đấy một là đưa thương binh liệt sĩ à. hai là không còn đạn không còn đạn thì vâng. các ông xuống thì trước mình mình mình đang mũi trước à vâng đấy sau là có nghĩa là anh đã trở thành anh mũi trước và trở thành người chặn hậu vâng vâng vâng ờ, Đúng là câu chuyện của anh thì mặc dù em cũng đã đọc qua cái lời văn rất là em có thể nói là anh anh Long ấy có một cái một cái cái giọng văn của anh ấy nó giống như là <laughs> dạ. từ trong trái tim vâng, vâng, vâng, vâng. cho nên là mặc dù anh ấy không trực tiếp tham gia vâng, nghe vâng. anh viết thì em vẫn thấy nó hừng hực khói lửa vâng, vâng. nhưng quả thật là khi nghe anh kể mặc dù nó cũng không phải là từ ngày này sang ngày này sang ngày kia vâng. mà nó cũng có những cái nó cũng ờ, còn cái này tự nhiên lại nhảy lên trước. Đúng quên. Vâng. vâng. Nhưng mà ở đây thì em thấy nó vẫn đang còn sống động nguyên ở trong. Vâng vâng. Vâng. À, em cũng muốn hỏi anh như thế này. Bây giờ anh sống ở vùng biên và em biết là ở cái thành phố Cao Bằng này thì cũng là một cái địa điểm du lịch vâng. và du lịch của nhiều nước trong đó thì cũng có cả uh, những người bạn Trung Quốc vâng. uh, Nguyên là bạn của chúng ta vâng. và đồng thời cũng là cựu thù của chúng ta vâng. và sang thăm ở bên này thì em cũng có nghe câu chuyện về những cựu chiến binh của họ vâng. sang đây tới thăm anh hỏi câu chuyện về chuyện trận đánh năm xưa chúng mình đánh nhau vâng vâng vâng và họ còn cùng với ờ, ờ, cái cái đoàn của họ ấy còn đi ra cái nghĩa trang của mình để thắp hương cho những người đồng đội cùng đơn vị anh đã hy sinh vâng, những vâng. người ở đèo khâu chỉa đã hy sinh vâng. em muốn anh chia sẻ câu chuyện này vâng dạ. thưa chị tức là nó cũng là cái gọi là cái duyên cũng cũng được bởi vì tức là khi mà sắp đến ngày 17 tháng 2 ấy ngày xảy ra chiến sự thì họ gọi là cũng là đi thăm lại chiến trường xưa dạ. đấy tức là cái nơi trước đây người ta đã từng đánh nhau bộ đội về đấy thì người ta quay trở lại một là đi thăm lại chiến trường xưa hai là họ đi tìm những cái đồng hồ đội họ mà hiện nay là mất tích ở bên đất mình đấy thì cũng rất là là là là, là hay là có đồng chí cường trước đây cũng là bộ đội nó làm phiên dịch từ trước rồi ấy sau chuyển về công ty du lịch cao bằng thì là là là anh ấy mới điện cho cho, cho tôi tức là có cái phái đoàn cựu binh trung quốc mà người ta trực tiếp đánh ở khâu chỉa đánh ở đồi cao 24 ấy đấy tiểu đoàn trưởng muốn gặp trực tiếp người cũng ở khâu chỉa đánh nhau ở khâu chỉa đấy thế thì em biết anh ở khâu chỉa thì anh có tiếp xúc được không mình đầu tiên cũng hơi ngại đấy vì sao nó bảo không ngại đâu anh ạ nó cũng về đời thường rồi thì là hôm ấy là, là tôi cũng có ra ra gặp gặp gặp họ thì là cũng cà phê cũng tay bắt ờ, chân mừng là cũng như là người nhà với nhau thôi thế ờ, hàm nguyên chuyện chiến đấu thì họ cũng hỏi thế tôi cũng nói với họ là nếu không không không sang đánh chiếm nước tôi ấy đấy thì tôi không đánh lại các ông đấy. Ừ, Trung Quốc mà hào nì hào nì hào <laughs> tức là tốt đấy họ cũng biết hai nữa là họ cũng hỏi có hỏi tức là ở không chỉ có hai sư đoàn à? chúng là họ cũng không nắm được hai nữa có thằng tiểu đoàn pháo à ở à, trên đỉnh đèo ấy chứ nó không nắm được chính vì thế là nó không dám lên đấy có ba khẩu có có hai khẩu h 22 hai khẩu dkb thì hết đạn rồi yeah. Dạ. đấy không bởi vì cái tác dụng của họ anh bắn rất chính xác hôm nay là có cái, đầu tiên là anh doãn đại úy là anh chỉnh anh ấy nằm tại cái chốt 300 đấy anh chỉnh mà anh chỉnh thì tôi nhìn đường đạn nó nó nó bay nó không vào địch mà nó bay đâu ấy nó sang cây đa nó đi tít đằng kia đấy nhưng khi mà có một anh binh nhất người hòa an tôi hỏi thì là chỉnh phát nào ăn phát đấy ông bắn cái đoàn xe của nó cháy ác quá ở thị trấn Phục Hòa nó ùn nó bởi pháo nó, ùn hàng, tám chín cái số ô tô với xe tăng anh chị ạ à? nó có hàng đoàn bởi vì nó sang cái phà để nó sang cái đường sang đông khê đấy nó sang phà nó tiếp nó chạy sang đông khê nó nó ùn ở cái cái phà này đấy nó ùn cái phà nó cũng sang nó lỗ xe nó cứ đoàn cứ gồm cái pháo ông DKB mình bắn cháy ác ở trên mỏm nó nhìn sướng lắm nhưng mà không biết cái, cái, cái cậu bây giờ còn lính 78 đấy Tôi có tên ừ. anh có nhớ không nhớ thì không hỏi tên đâu chỉ biết là nó bảo mình ở nhập ngũ nào mà em lính 78 người Hòa An đấy thôi đấy ở nó là quân của của của của tình đội tăng cường đấy đấy cậu ui cậu ấy bắn hay đấy bắn chính xác lắm mấy cái anh thường người Hải Dương bắn M79 ấy nó có có có ba thằng nó nằm ở cái hỗ h hai mà tôi tốn nhiều đạn nhiều anh tốn đạn đấy cái mũi mình còn năm sáu tay súng mà bắn vào nó nó, nó lừa tôi bắn đến nó tay mũ đi nhưng mà nó nó lừa mình vì sau có cái đơn vị ờ, có trung đội bộ binh nó lên nó lên tăng cường cho mình để nó đánh phản phản phản lại 244 chiếm lại tôi bảo tôi mới chỉ cho anh mà thường thì mà nó lấp ở trong cái lỗ như kìa thế mà như câu phát đúng lỗ thế có có có một cái ờ, cái hầm cái ngách hào nó chui trong ông câu cũng vào ông bắn đi xác rồi sau hy sinh ra ấy vì sao hỏi bảo hy sinh rồi anh thường ấy anh thường hôm phản công bắn em m chín tốt thế chứ này vì sao tôi hỏi tìm lại thì anh bị thương anh bị hy sinh à hôm ấy phản công lấy hai bốn anh bị hy sinh ấy bắn bắn tốt lắm mới có có cái anh anh hải người cắm đường lúc cùng tôi thì sau là đại tá ở quân khu hai về rồi ông ấy bắn vì sau cái hộp đạn nó bị kẹp nhưng mà hộp đạn xe tăng nó kẹp thì cất tút nó bẹp à thế bắn nhiều quá thế bảo với ông phúc a trưởng ôi phúc ơi nó chết nhiều lắm mày ơi thế ông phúc bảo chứ mày mày dừng để, để, để tao lên tao bắn một tí thế là ông hải đưa ờ, đưa khẩu rvk mà tới lấy của anh khoa ấy Đấy, ông phúc ờ, ờ, ông hải cũng đưa cho ông, ông phúc khẩu rvk ông phúc bảo để, để tao bắn một tí thế là ông phúc lên bắn thì cắt tút bị kẹt ông hải ông lắp cho đi kẹt thì là ông tiếp tiếp đạn cho nên vừa bắn một loạt bố phát rồi nó bắn tỉa nó bắn phát đúng chán thế là chết nhưng mà tay vẫn ở trong cò vẫn dựa vào nhưng mà vẫn hướng về phía địch thế là ông ấy ngủ cùng chăn với mình cùng màn với mình hai anh em ngủ bán mẹ quần áo đi chung nhau thôi mà hồi ấy chỉ bán để ăn để mua thuốc thế là vừa bắn ở trên mâm pháo ông thông báo chính viên ông thông báo vừa khóc đấy thế mấy lúc nó địch nó nó không lên nữa thế bắt đầu mình mới bỏ pháo mình vào thì anh ấy chết vẫn tư thế ở trong tay cò nằm mình mới đưa xuống xuống cho giao thông hào nằm nằm giao thông hào ấy Đấy, thì sau thì chúng nó bê thì mình chẳng biết được đơn vị nó cũng bê đi Đấy. không, vận tải lên nó bê không đơn đa số là đơn vị nhiều dạ. đơn ra nhiều nói nói nó đơn vị đơn vị nó cứ bị thương là nó đưa đi đưa thì có ông quay lên có ông chẳng thấy lên nữa ờ, cũng khiếp cũng ờ, bê đi xuống là xuống luôn xuống luôn dạ. cũng là một cái mặt ừ, nhưng mà nó không chạy hẳn chính ờ, chỉ né cái chỗ khốc liệt thôi chứ anh, chúng... Tuấn, ờ, anh Tuấn là ở ờ, cái đơn vị của anh ấy anh à, C16 C, à C16 là C hỏa lực cái này. C hỏa lực gọi Đúng C hỏa lực ừ. C16 D mấy à, hay là chữ không có D E luôn luôn E luôn đúng ừ. không? Ừ. Vâng. Chúng đoàn. À, vâng. Như vậy là chúng ta vừa trải qua 12 ngày đêm khao chìa. Mặc dù người pháo thủ thì ờ, không kể được một cách tuần tự và khoa học logic nhưng tôi nghĩ là <laughs> cái không khí của chiến trận thì nó hừng hực vâng và chỉ có những người trực tiếp cầm súng thì mới có thể nói được như vậy uhm, anh Tuấn vâng. em được biết là khi trở về đời thường thì anh cũng là một người rất thành đạt vâng. và với một cái cách um, em gọi là lăn xả hết mình vâng. lăn xả và hết mình thì có lẽ là ngay trong cuộc sống anh cũng nhất định sẽ có thành công vâng à, vâng em muốn hỏi là anh vốn dĩ quê gốc ở đâu vâng, vâng quê gốc ờ, thưa chị là quê gốc tôi bố tôi thì lại người ở Vĩnh Yên thị xã Vĩnh Yên dạ. đấy bây giờ gọi là thị xã Vĩnh Yên Vĩnh Phúc dạ. Ờ, trước là Vĩnh Phú dạ. còn mẹ tôi lại người ở Bát Tràng đấy. trước thời Pháp gọi là Bắc Đinh. dạ. đấy thì sau bố mẹ tôi là bố tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đấy từ à, năm 40 là ông tham gia cách mạng rồi thì sau đó thì ông ấy về được điều à, về làm à, cán bộ thông tin tuyên truyền ở tỉnh Yên Bái thế là gia đình tôi lập nghiệp ở Yên Bái à. thế khi đi với bộ đội là tôi cũng đi từ Yên Bái đi à. vâng thế vừa sao bây giờ anh lại chọn Cao Bằng vâng vì cái cũng là cái duyên thế khi mà tôi sống ở Cao Bằng một thời gian thì sống và chiến đấu học tập ở Cao Bằng thì có yêu một cô bé đấy thế cuối cùng là thành duyên thì lại thành vợ thành chồng thế thì uh, trước khi mà tôi lấy cô đó thì mới đưa học sinh lớp 9 đấy mà ừ. thế khi mà đưa về yên bái thì tôi làm bên thanh tra cũng uh, sau đó chuyển cho thủy yên bái ở ban tuyên giáo cái quá trình thì uh, nhớ cao bằng thế mình cũng sống cơm cao bằng nhiều mà tí chết ở cao bằng này là uh, vợ tôi mới bảo thôi đi về cao bằng sống thì tôi lại rời lên cao bằng ở và tôi làm ở bên uh, chuyển ngành về ban bên uh, bên thương nghiệp các bạn tức là ở ban hợp tác xã mua bán đến năm 92 thì tôi nghỉ chế độ 162 đấy về một cục đấy, trong quá trình đó thì khi mà về thì tôi lại uh, thành lập doanh nghiệp đấy, chuyên gia chuyên uh, tham gia tức là làm đường giao thông rồi làm uh, hồ làm đập rồi làm uh, tham gia chiến dịch uh, uh, làm cột mốc biên giới đấy thế trong cái quá trình mà khi mà về thì cũng là thương binh đấy chứ vẫn ờ, duy trì phát huy bản chất như bác nói rồi thương binh tàn ống phế thì mọi công việc làm thì cũng có uy tín hàng năm thì trước đây tôi cũng làm từ thiện từ thiện tương đối nhiều một năm là 100 200 triệu từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn mà cái doanh nghiệp tôi cũng thu nạp hàng đến 400 con em độc cựu chiến binh về làm doanh nghiệp doanh nghiệp ờ, chuyên tạo điều kiện cho con em làm xây được nhà xây được cửa như đồng đội tôi cũng thế tôi có mấy đồng chí đồng đội đồng chí sạch cũng lên đây cũng làm được nhà khi tôi về thấy hoàn cảnh quá lên cũng làm cho tôi thì tôi giúp đỡ cũng làm được nhà xây dựng cũng rất đoan hoàng đấy nhiều đồng đội tôi cũng lên làm với tôi đấy. chiến đấu xong rồi về đời thường thì cũng lại lên tôi về yên bái thấy các anh em hoàn cảnh quá tôi rủ lên làm với tôi đấy thì nhìn, nhìn trên mức lương là cũng đủ, đủ cho anh em thoải mái để để để để làm Bây công giờ, nhận thế thôi bây giờ anh còn làm doanh nghiệp nữa không ờ, do là cái suy thoái là tôi cũng dừng rồi dạ. trong quá trình đó thì về đời thường thì cũng được uh, đi ờ, toàn quốc 3 lần đấy một lần ở bến tre đấy. một lần ở đà nẵng một lần ở đi báo cáo cựu chiến binh làm kinh tế giỏi toàn quốc uh, tổ chức tại hà nội thì cũng được uh, vinh dự sau ba tỉnh thành thì mỗi tỉnh được một đồng chí vào trong phủ chủ tịch uh, đồng chí trương Hữu sang tiếp đón trong phủ chủ tịch ấy dạ. đấy thì đến à, năm à, bao nhiêu thì cũng được à, lần đầu tiên là 121 doanh nhân làm làm theo lời bác mà kia tôi cũng được một cái doanh nhân do chính phủ dạ. cũng công nhận là 121 doanh nhân làm theo lời bác dạ. câu chuyện của anh về cái quãng doanh nghiệp tức là cái quãng thời gian làm doanh nghiệp thì dài vâng so với cái cuộc chiến đấu thời gian dài hơn nhiều dài hơn rất nhiều <laughs> vâng. nhưng mà rõ ràng là cái mà anh kể về cái kia thì nó nó vẫn hừng hực vâng vâng và trong cái sau này của anh em có nghe đến một cái này và em cũng muốn anh chia sẻ thêm đó chính là cái làm cột mốc vâng. ý của anh là như thế nào ạ mình vâng. xây dựng cột mốc à vâng xây dựng cột mốc ấy dạ. mà khi mà uh, doanh nghiệp được uh, người ta thuê để cắm mốc ấy thì tôi cũng là người đầu tiên cắm cái 936 trên hai là cái cục hòa cái cúc huy vì trong 6 tỉnh biên giới thì bốn bốn tỉnh được được cái mốc cúc huy cúc huy cúc huy giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy cúc huy gắn ở trên cột mốc chúng còn có toàn các mốc khác không có đâu à. đấy mốc là mốc năm tạ đấy mốc đại gọi mốc đại tức là 6 ừ. tỉnh nhưng được được được bốn tỉnh có mốc cúc huy Trung Quốc nó cũng thế thôi vâng. nó có chỉ được bốn cái quy định quy định đấy và mức chính đấy vâng. Dạ. đấy vâng. thì là, là gắn quốc huy thì đơn vị tôi tham gia thì tôi tham gia là uh, doanh nghiệp tôi cắm được 115 bốc đấy trong đó có điển hình là bốc uh, ờ, ờ, uh, quốc huy là ở phục hòa và cái cuối cùng là cái tôi cắm là 14 tháng 2 năm 1908 ấy là là cùng ngày với cái mốc ở bắc luân là tháp bản dốc là chính cũng bản <laughs> cũng là chính tay chúng tôi cắm đấy đơn vị chúng tôi cắm là tháp bản dốc là 14 tháng 2 năm 2008 khi mà thi công cái bản... ừ, thi công vất vả lắm chị ơi thi công nhiều như cái núi đá nó cao nó cao chót vót ra đấy nó cho vót vẫn phải mang mốc lên đấy khênh mốc lên rồi là qua sông lắm lúc có đoạn phải qua sông mà nó như cái đảo ấy lại phải đưa lên mảng qua sông dìu chỉ sợ nó lật xuống thôi cũng khiếp lắm làm làm cái phân giới gấp mốc là đúng là vất vả đấy. nhưng mà vẫn phải đảm bảo đấy, đảm bảo mà nó cái, cái quy định giữa giữa Việt Nam Trung Quốc nó chặt lắm cái cống mốc ấy. vì người ta đo từng tí một đấy đặt libo rồi là định hướng rồi mỗi cái cắm xong là người ta VGS luôn lên trời luôn đấy định trong vị. cái định vị luôn đấy dạ. quá trình uh, xây dựng nó thế ý của em muốn hỏi là tức là cái cái cái cái khác biệt giữa khi mà mình xây dựng cái cột mốc với những cái công trình khác ấy, thì ngoài những cái khó khăn về kỹ thuật thi công như anh vừa chia sẻ à. thì nó còn có những cái gì nó đặc biệt hơn không à cái nó đặc biệt cái là tức là nó nó nó nó đòi hỏi cái độ chính xác tức là phải được sự nhất trí của nhóm phân giới bên bên bên Trung Quốc và nhóm phân giới bên mình đấy um, nó cắm thì nhóm mình cũng phải sang nó để định vị dạ. mà hôm mình cắm nó cũng phải sang cái mình để định vị tức là hai bên nó thống nhất rất chặt chẽ trong mà lệch một tí cũng được còn dọc sông ờ, tính theo phân thủy đấy cái mộ tức là uh, như ở thác bản dốc là 836 trên 2 đấy trên đỉnh nó cũng có một cái nó đối xứng hết đối xứng ờ, với phân thủy yeah. Dạ. Vâng. tức là cái độ bền vững của cột mốc ấy. Ôi, độ bền vững yeah. Dạ. Ừ, tức là ta tính cái nguyên cái thác bản dốc trong cái bản thiết kế của bộ ấy yeah. Dạ. Đấy, của bộ xây dựng ấy yeah. là nó có tức là hàng trăm năm cái mức nước nó không thể lên được đâu nên mà khi bọn tôi đào trong thiết kế là nó có 4 mét thôi ừ. nhưng khi đào xuống cát để báo vào cáo về bộ người ta yêu cầu tức là xuống đến 8 mét 8 mét là đổ bê tông ở dưới đáy và dựng sắt 32 ma tư tức là dưới đáy lên đấy từ dưới đáy 8 mét mà đổ bê tông lên lên, lên trên thì trong cái cái cái chốt toàn bộ là đá calit hết tức là người ta khoan một cái lỗ sẵn rồi ừ. mình đút cái phi ba tư xuyên qua này nó, nó vào nhổ con mốc là không nhổ được nói không nhổ được không đập được đâu đập vỡ thì đập được chứ còn để nhổ còn mốc di chuyển còn mốc như trước năm 79 thì không di chuyển được vì chuyên điểm cái mốc thời pháp thì nó chỉ là cái hòn đá thôi hòn đó người ta chạm vào chữ chữ chữ nho thời xưa thôi thì cái thì nó nó bê dễ nó đào được chứ còn cái mốc này không đào được bảo di chuyển mốc bây giờ chỉ bậy không không di chuyển được kể cả mốc tiểu ờ, làm chắc lắm rằng sắt rất nhiều đan bê tông ở dưới rất nhiều không thể nó đòi kỹ thuật rất cao đấy mốc của họ xấu hơn mốc của Việt Nam mình mốc Trung Quốc xấu lắm nó mỏng tức là cái trọng lượng của nó là mốc tiểu của mình là 290 cân đấy còn mốc đại là 500 đấy chị thấy mà 500 cân mà vận chuyển lên chỗ cao rồi vất vả lắm nói anh ơi nó sâu <laughs> nó phải sâu như thế thì mà em thấy cái cột mốc của mình ở biên giới ấy thì nó ở những cái vị trí nói chung là cũng cũng trùng điệp lắm không vâng, nói chung nó càng càng uh, giả dụ như là ở sông ấy dạ. ở sông nó nhiều cua thì lại nhiều mốc càng dày mốc vâng. đấy thế thì cái nó yêu cầu như thế thì mình làm thì nó vất vả vất vả chứ phải là làm vất vả người ta đến tức là khi mình mình nhận ấy thì là bên uh, phân giới của người ta lấy người ta giao cái tiêu giữa đây này dạ. giữa đây thì mình khắc răng ra dạ. mình đo chuẩn thì mình mới hướng khi cắm người ta đến uh, để cột bê cột mốc lên đến trên bệ Dạ. đợi đấy Trung Quốc nó đến với mình đến bắt đầu mới cho dựng cộng móc xuống dạ. xong nó còn chỉnh nó chỉnh nhiều lấy máy nó chỉnh cũng công phu lắm dạ. đấy. thế nó đồng ý mới được mình có phải có một cái biện pháp đặc biệt nào để thi công không như là núi ở cái chỗ đá ấy, hay là như à, cái cái nói đó, cái cái toàn bộ cho nổ phép nổ mìn 24 trên 24 à, đó. tức là hai bên thống nhất kể cả biên phòng mình với nó tức nổ 24 trên 24 cả ngày cả đêm cho nó kịp tiến độ ừ. hoặc là có cờ như đây cờ tôi để đây tức là cắm cho ô tô mình chở mốc đi bất kể cái gì quá tốc độ canh giữ ừ, cũng không làm gì được bởi vì tức là chính phủ quy định rồi dạ. để cho kịp tiến độ giữa giữa Trung Quốc và Việt Nam Đấy, ngay gây mốc khủng hoảng thế thôi họ đã dựng rồi mình bắt đầu mới khởi công nhưng mà à. mình vẫn kịp đấy tức là khó yêu cầu cao khó cao vâng, đấy vâng thời gian thì ngắn đúng nhưng mà vẫn phải hoàn thành vẫn phải hoàn thành vâng. đấy ngay phục hòa tôi đưa 90 công nhân vào làm ngày làm đêm nhé mà 16 cái ô tô chở đá cho có ít đâu chở đá chở cát trong là đổ cát xây ngoài nhưng trong toàn bộ là cốt cát hết ấy. cái khu khoa ấy Đấy, xong còn lát được vâng, vâng, rất là cảm ơn anh vâng. chúng ta vừa nghe tôi nghĩ rằng cái câu chuyện câu chuyện để bảo vệ biên giới và câu chuyện xây dựng cột mốc rất là thú vị vâng đúng không ạ và em cũng hy vọng rằng qua anh thì WinWin Việt Nam sẽ được tiếp cận với những người đồng đội của anh vâng. mà em biết là hiện nay đang sống ở Cao Bằng dù quê không ở Cao Bằng vâng làm dâu ở đây thôi ạ vâng, vâng làm Bọn dâu. tôi cứ nói đùa làm dâu ở đây thôi dạ. năm sáu bảy làm dâu tương đối nhiều dạ. vâng thì ờ, em cũng rất là hy vọng là anh sẽ tiếp tục giới thiệu để WinWin vâng. Việt Nam có những nhân vật mới vâng. với những cái góc ừ, tham gia vào cuộc chiến cũng như là những cái cuộc sống sinh hoạt đời thường của họ vâng. bây giờ vâng. và buổi ờ, chương trình của anh em chúng tôi thì đến đây tạm dừng lại. Quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dấu chân của những người chiến sĩ cùng với Win Win Việt Nam trên ờ, đèo Khao Chỉa, một cái đèo bây giờ có lẽ nó sẽ trở thành một cái nơi du lịch vâng, và đến với những cái nơi khác mà chúng ta đã biết qua những cái câu chuyện của cựu chiến binh hay là bài viết của tác giả Thái Long. Chương trình của chúng ta sẽ tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Vâng. À, anh có um, muốn gặp những người mà anh đang còn cần tìm ấy, anh nói trên này. Họ xem vâng. đấy. Vâng. À Dạ. Vâng, ờ, tôi cũng mong muốn qua Uyên Việt Nam ấy cho tôi được phép tức là rất tha thiết muốn tìm lại anh anh Nguyễn Cương. Tôi chỉ biết anh là quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh à, một người ờ, cán bộ rất uh, dũng cảm cũng như là rất uh, uh, rất tốt tình cảm đối với các chiến sĩ như chúng tôi thì qua Uy miền Nam cũng mong uh, bạn nào biết được anh uh, Cương Nguyễn Cương ở Kỳ Anh thì cũng uh, thông báo cho tôi biết hoặc là qua chị uh, Hải Yến để chúng tôi có dịp gặp mặt dạ. trân trọng cảm dạ. ơn như vậy là bây giờ anh Cương là vẫn chưa có à? chưa có không tìm được dạ à, tôi được biết là trung đoàn 567 có những cái ban liên lạc ở, ở một số vâng một số cái tỉnh thành mà họ tập trung đông tuy nhiên thì cũng có những cái nơi đơn lẻ thì chưa có được ban liên lạc thì có lẽ là những cựu chiến binh của năm 67 từng chiến đấu tại mặt trận vị xuyên từng chiến đấu tại ờ, mặt trận cao bằng thì có thể là sẽ liên lạc với trung đoàn 567 theo cái ờ, điện thoại của ban liên lạc trung đoàn mà chúng tôi sẽ ghi ngay ở bên dưới ngay ở bên dưới của video này ờ, anh Tuấn đọc cái điện thoại của anh liên lạc vâng. thẳng luôn với anh à, nếu tìm được thì báo số máy cho tôi là 091 4365 272 Vâng, à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Em cảm ơn anh Vâng, vâng cảm ơn dạ. chị